phim đàn Em bỏ lại ngày tháng bạc màu Em bỏ lại nỗi nhớ ngày đầu Em quên một câu nói Đừng đi Thêm chút đường Ly đen dường như trắng dịu lại như cung đàn đã hóa khờ dài tranh vinh một mình giữa tay ai vùng ký ức xưa ta còn nhau còn đâu em hỡi nhiều lần đã cố gắng quên đi dù cho tình mình đã vỡ đôi em tiếc nuối thêm làm chi còn lại những giọt buồn trên mi bằng những thanh âm kia cùng em đi gửi lại vùng ký ức ta trao về em một ngày đầy nắng nụ cười người mỗi lúc mây tan vào đêm một ngày người ghé thăm và ngày nắng như nhạt hơn và ta thức dậy như đã lớn thôi giấc mơ trôi đi em có quên đôi khi một mái trôi trên nóc tòa nhà quay sang nhìn như hai người lạ đưa tay chào nhau cuối sân ga vùng kia xưa ta còn nhau còn đâu em hỡi nhiều lần đã cố gắng quên đi dù cho tình mình đã vỡ đôi em tiếc nuối thêm làm chi còn lại những giọt buồn trên mi mang những một ngày đầy nắng nụ cười người mỗi lúc mây tan vào đêm một ngày người ghé thăm ngày mai nắng như nhạt hơn và ta thức dậy em hỡi nhiều lần đã cố gắng quên đi dù cho tình mình đã vỡ đôi em tiếc nuối thêm làm chi còn lại những giọt buồn trên mi mang những thay quên đôi khi giấc mơ trôi đi em có quên đôi khi một mai